để tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với những hy sinh và khó khăn của các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế tại các bệnh viện hiện đang trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Họ là những người phải đối diện với nguy hiểm cho chính cá nhân cũng như gia đình và đời sống riêng tư để cứu giúp những người mắc bệnh COVID-19. Phở Paloma and Grill tại San Diego trong vòng 3 tuần qua đã cùng các tình nguyện viên người Việt nỗ lực vượt khó khăn trong mùa đại dịch. Mặc dầu trời mưa bão, đã đi mua thực phẩm, thức ăn và nấu, bỏ hộp và đưa đến tận các bệnh viện tại San Diego để hỗ trợ, giúp đỡ các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện để họ tận tâm tận lực cứu giúp những bệnh nhân. Tính cho đến nay, phở Poilomine Grill đã tặng khoảng 2.000 hộp đồ ăn cho các bệnh viện tại San Diego. Những bệnh viện đã nhận được các phần ăn như UCSD Health Service, UCSD Hillcrest, Sharp Memorial San Diego, Sharp Chula Vista Medical Center, Kaiser Permanente San Diego Medical Center, Kaiser Permanente Zion, VA Healthcare, Scripps Mercy Hillcrest, Scripps Memorial La Jolla, Scripps Mercy Chula Vista. Phở Poilo Mile Grill xin chân thành cảm ơn đến các anh chị tình nguyện viên đã không ngại hy sinh đến chung tay giúp sức trong những ngày qua. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả các vị bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đang làm việc tại các bệnh viện được bình an, và xin cùng cầu nguyện cho tất cả chúng ta cùng vượt qua cơn đại dịch COVID-19 này. Thank you so much.